Xin chào Hải Đăng Idol gì Không phải idol Chị Xin chào Hương Chào Luyến nhá Facebook của em gái chị á Em gái chị không dùng Facebook Chị chào Luyến nhá Chào Việt Hải Luyến ơi, hôm nay ở lại đây để nghe xem một số các cái tình huống khi mà mình trong trường hợp nhập cảnh Luyến nhé. giờ mình chờ thêm một vài phút nữa nhá Xong rồi sau đấy thì ờ, mình sẽ bắt đầu với livestream hôm nay <laughs> Chưa, chị chưa có chồng đâu rồi, những bạn nào mà chuẩn bị bay kỳ ờ, tháng 2 năm 20 Xin lỗi, thực ra là tháng 2 nhưng mà vì hiện tại tình hình dịch bệnh thì uh, lịch bay của chúng mình cũng bị rời sang tháng 3, tháng 4 Cho nên những bạn chuẩn bị bay ấy thì chúng mình cũng có thể vào đây để nghe bài chia sẻ của mình hôm nay Tại vì nó liên quan trực tiếp tới các bạn luôn ấy Ừ, khuyên với lại Huệ Chi ở lại đây nhá Ở lại đây để nghe này Chị chào Phương Trúc Hello Phước Tài <laughs> Chị cảm ơn Trúc nhá Có, Hải đang cũng ở lại Tất cả những bạn chưa bay thì chúng mình phải ở lại hết Có Trúc ơi Hôm nay ấy, mình các em nếu mà xem rồi thì cũng biết là chủ đề chị chia sẻ hôm nay là Nên làm những gì khi mà mình bị F0 Thì có rất là nhiều trường hợp mình bị F0 Thứ nhất là F0 trước khi trước ngày bay nhá Thứ hai là F0 trong khi mà vừa mới xuống máy bay thì chúng mình test thì đã bị F0 Thì chúng mình cần phải làm như thế nào Rồi trường hợp thứ ba nữa là đang trong ngày cách ly mà chúng mình bị F0 thì phải làm như thế nào Cho nên là mình chú ý cái giai đoạn này nhá nhưng hiện tại tình hình dịch bệnh phức tạp ấy cũng có rất là nhiều bạn bị nhiễm bệnh rồi và sang đấy thì gặp những cái trường hợp như thế này thì chưa biết xử lý thế nào nên hôm nay chị sẽ chia sẻ Chị cảm ơn Kiên nhé Xin em người luyến ạ bây giờ là mấy giờ rồi nhá rồi 8 8 giờ 2 phút rồi Em chào chị My Chị chào tí nhá à, Xin chào tất cả mọi người Mình xin tự giới thiệu một chút Mình tên là Thanh Thủy Là một cán bộ của quốc tế Cát Lâm Thì Hôm nay mình xin À, như thường lệ thì hàng tuần là mỗi tối thứ năm 8 giờ các Lâm Bình đều live tổ chức một buổi livestream để chia sẻ về một chủ đề nào một chủ đề bất kỳ nhưng mà sẽ liên quan và gần gũi nhất đối với các bạn à, du học sinh sang du học tại Đài Loan thì hôm nay mình cũng xin đại diện cho các Lâm chia sẻ một chủ chủ đề mà à, có rất là nhiều bạn học sinh hiện tại đang gặp phải đấy chính là chúng mình cần phải làm gì khi mà bị F0 trong quá trình nhập cảnh <laughs> Hiện tại là có 18 bạn xem rồi <laughs> Chị chào Kim Ly Chị chào chị chào Việt nhá Việt ơi muốn đi du học thì mình phải cố gắng học thôi Cố lên sắp được đi rồi Đấy, như cái chủ đề chị vừa chia sẻ đấy thì mọi người cũng biết là uh, tất nhiên là không ai muốn mình bị uh, nhiễm bệnh cả không ai muốn mình bị dương tính với Covid-19 nhưng mà đối với tình hình hiện nay ấy thì gần như là mọi người cái số lượng cái tỷ lệ mà bị nhiễm ấy rất là cao cho nên mình không thể tránh khỏi là mình bị nhiễm hay là không cả cho nên mình là phải phải chuẩn bị thật kỹ càng để khi mà mình sang bên kia mình cũng không bị quá là ngỡ ngàng với các cái tình huống đấy thì hôm nay chị sẽ xin chia sẻ luôn à, thì chị có chia ra làm ba trường hợp khi ba cái thời điểm mà chúng mình bị nhiễm F0 thứ nhất thời điểm đầu tiên nhá là khi mà chúng mình test PCR trước 72 ờ, giờ nhá, trong vòng 72 giờ thì chúng mình sẽ test PCR để có chứng nhận là âm tính thì mới được phép lên máy bay. Thì trong quá trình đấy nếu như mà cái kết quả PCR của chúng mình là dương tính thì chúng mình sẽ cần phải thứ nhất này là mình sẽ cần phải nhanh chóng thông báo với bên phía nhà trường của mình để nhà trường uh, hủy hủy cái lịch uh, thứ nhất là hủy lịch bay cho mình này thứ thứ hai nữa này là mình sẽ cần phải hủy cái khách sạn đấy và rời khách sạn sang một ngày khác đấy thì hai vấn đề mình cần lưu ý thứ nhất là phải thông báo với nhà trường thứ hai là sau khi mà thông báo xong rồi ấy chúng mình sẽ có thể là hủy cái vé máy bay đấy hoặc là chúng mình sẽ rời cái máy vé máy bay đấy vào một ngày khác Thế nhưng mà cái trường hợp vé máy bay thì chúng mình cũng có khả năng là sẽ bị mất chi phí ở cái cái cái, cái khoản này. Còn khách sạn thì chúng mình uh, khi mà rời khách sạn rồi ấy, rời ngày rồi ấy thì cũng có thể là không không mất phí. Đấy. Uh, cho tới khi mà chúng mình đã test rồi tại nhà uh, tới khi mà chúng mình test là âm tính rồi ấy thì sẽ thông báo lại với nhà trường. Thì khi đấy nhà trường sẽ cấp cho chúng mình một cái công văn nhập cảnh mới khi có công văn nhập cảnh mới rồi thì chúng mình mới uh, được phép là mua uh, biết được là cái ngày mà chúng mình nhập cảnh là ngày nào này từ đấy chúng mình sẽ mới bắt đầu mua một cái vé máy bay mới thứ hai là nhà trường sẽ sắp xếp phòng khách sạn cho chúng mình đấy đấy là hai điều cần lưu ý nếu như mà chúng mình phát hiện bị f0 uh, ờ, trong thời điểm trước khi bay mọi người nghe rõ không Chị chào Thùy Linh nhá Không biết là mọi người có đặt câu hỏi gì Mọi người chờ mình xem một chút nhá Mm. <laughs> Việt có đặt câu hỏi cho chị là đi du học Đài Loan thì có cần học tiếng hay không? Thì câu hỏi này hơi ngoài lề một chút nhưng mà chị ờ, khẳng định với Việt là chúng mình đi du học là phải học tiếng Việt nhá. Không học tiếng thì sang Đài Loan học như thế nào? Sang Đài Loan học bằng tiếng Việt à? Rồi, hiện tại thì ờ, cũng chưa thấy bạn nào có một câu hỏi đặt liên quan về cái vấn đề là bị F0 cả Nên mình sẽ sang cái tình huống thứ hai nhé Tình huống thứ hai của mình là mình sẽ bị nhiễm F0, mình bị dương tính với Covid-19 trong trường hợp là khi mà trong chuyến bay, chúng mình chuyến bay mình vừa đáp này thì cái quy trình của mình ấy là khi mà đáp chuyến bay xong rồi thì chúng mình sẽ lại khu vực là test nhanh test nước bọt đấy lấy mẫu nước bọt và test thì trong nếu như mà chúng mình vẫn là bình thường âm tính thì mình sẽ tới khu vực khai báo hải quan và sẽ nhập cảnh và đi thẳng tới khách sạn cách ly nhưng mà trong trường hợp không may mình bị nhiễm F0 ấy thì uh, khi đấy test xong rồi ấy thì uh, các cái ờ, những cái người phụ trách đấy họ sẽ đưa mình tới thẳng bệnh viện và chúng mình sẽ cách ly tại bệnh viện luôn thì cái trường hợp đấy xảy ra uh, như thế này nó sẽ liên quan tới vấn đề về uh, khách sạn cách ly nữa thì nếu như mà uh, các bạn đã đóng phí trước khi mà sang bay sang Đài Loan ấy đóng phí cách ly cho khách sạn đấy thì cái tiền cách ly đấy chúng mình sẽ được hoàn trả lại. Còn nếu như bạn nào chưa đóng và sang bên đấy mới đóng thì ờ, cái thời điểm đấy chúng mình đã đi đến bệnh viện rồi đúng không? Thì có nghĩa là mình sẽ không cần phải đóng tiền cách ly khách sạn nữa mà chính phủ sẽ hỗ trợ các bạn cách ly tại bệnh viện đấy luôn. Uh, thì chúng mình sẽ không cần mất thêm chi phí. Nhưng mà ngược lại thì chúng mình cũng sẽ không được hỗ trợ cái chi phí là 1.000 đài tệ trên một ngày cách ly mọi người nhá. Mọi người lưu ý điểm này cho mình. Thứ thứ nhất là nếu như mà mình bị F0 khi mà vừa mới ờ, đáp máy bay xuống thì chúng mình sẽ không mất chi phí khách sạn mà chính phủ sẽ hỗ trợ mình tại bệnh viện luôn và chúng mình sẽ cách ly tại bệnh viện. Trong uh, hành lý của chúng mình cũng sẽ không soi qua hải quan mà tới bệnh viện rồi thì uh, theo chị được nhận được những cái chia sẻ của các bạn đấy thì có bạn là tới đấy mang hành lý thẳng tới đấy xong rồi cảnh sát họ mới công an ấy họ mới uh, uh, soi hành lý sau nhưng mà có những bạn tới thời điểm hiện tại đã cách ly được 5 ừ, tới 6 ngày rồi nhưng mà cũng không tớ, không có người tới kiểm tra hành lý thì à, mọi người cũng không cần quá lo lắng về vấn đề hải quan này nhá. Còn về chi phí thì mình đã nói rồi đấy, sẽ cách ly tại bệnh viện, không mất chi phí khách sạn và nhưng mà chính phủ sẽ không hỗ trợ lại cái chi phí là 1.000 đài tệ trên một ngày. Đấy là trường hợp thứ hai. Thì hiện tại ở các lâm mình ấy cũng có hai bạn cũng gặp phải trường hợp này rồi rất là không may cho các bạn nhưng mà uh, được biết là tình hình sức khỏe các bạn cũng rất là yên tâm cơm ăn ngày ba bữa à, bạn luyến có đặt cho chị một câu hỏi là mình bay qua sang bên đài loan này thì ở sân bay là mình test nhanh hay là test pcr thì mình sẽ lấy mẫu nước bọt và mình test nhanh trước em nhé chị cảm ơn Dũng nhá. Cảm ơn Quỳnh Như. <laughs> Các bạn toàn hỏi câu ngoài lề thôi. Rồi, không biết là có bạn nào thắc mắc trong cái quá trình nhập cảnh đấy không nhở? Xin chào Tường, cựu sinh viên của Cát Lâm Thế à Hoài Ngọc <laughs> Chào một ngày mấy lần Việt nó bảo là Cô có biết tiếng Trung hay không? Tất nhiên là biết chứ Mình không biết nhiều thì mình biết xương xương <laughs> Rồi, thế là chúng mình đã xong hai cái tình huống mà mình sẽ bị nhiễm F0 Thế còn giả định một tình huống thứ ba nữa là chúng mình đã test rồi, nhập cảnh rồi và tới khách sạn cách ly rồi. Thế nhưng mà trong thời gian cách ly đấy chúng mình mới phát hiện là bị F0 thì chúng mình phải làm thế nào? Thì thì câu trả lời của chị là nếu như uh, bình thường ấy thì các bạn nhập cảnh sang rồi vào khách sạn cách ly uh, thì mỗi bạn sẽ là một phòng rồi nhá. Trong thời gian cách ly đấy chúng mình phải đo thân nhiệt và báo cáo hàng ngày. Thì trong nếu mà xuất hiện các cái triệu chứng của dịch bệnh ấy, thì chúng mình sẽ thông báo với khách sạn Ờ, để ờ, kiểm tra và khi mà chắc chắn rồi là chúng mình đã dương tính với Covid-19 ấy thì chúng mình sẽ được chuyển thẳng tới bệnh viện. Thì khi tới bệnh viện rồi thì chúng mình cũng cách ly trong bệnh viện luôn. Cũng ăn uống ngủ nghỉ ở trong đấy luôn nhá, không có đi hàng <laughs> thang đâu đâu. Đấy, thì rồi về chi phí thì như thế nào? Thì chi phí mình sẽ tính những ngày mình ở khách sạn thôi thì sẽ mất chi phí những ngày đấy, còn kể từ cái ngày mà mình chuyển vào bệnh viện rồi ấy thì sẽ là chính phủ hỗ trợ cho nên chúng mình sẽ không mất thêm chi phí những cái ngày mà mình không ở mặc dù là trước đấy mình đã đặt phòng khách sạn là 10 ngày rồi đúng không? <laughs> chị có làm lông mi đâu mà hỏi lông mi chị làm ở đâu bạn Ngọc Ánh có hỏi là từ sân bay Đài Bắc về Cao Hùng bọn em đi mất bao nhiêu lâu hay từ sân bay Đào Viên về Cao Hùng em nhé chúng mình sẽ mất khoảng là từ 5 đến 6 tiếng đi cao tốc ấy. Ờ, ánh hiện hình như là ánh cũng sắp bay rồi đúng không? Nhưng mà chị thấy là cái quãng đường này cũng khá là dài ấy Nên là ánh nhớ chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt hơn này được ừ, tại vì mình cũng bay một chuyến bay 2 tiếng rồi Sau rồi xuống máy bay làm các thủ tục này Xong rồi bay nữa hết à, chị xin lỗi mình sẽ đi xe tới Cao Hùng nữa mất là năm sáu tiếng rồi thì cũng khoảng hết tổng cộng là tám chín tiếng cho nên là rất là mệt ấy rất là đói ấy em nhớ chuẩn bị đồ ăn nha ừ Quỳnh Như ơi mỗi bạn một phòng mà cách ly thì phải mỗi người một phòng chứ À, cái thời gian cách ly thì ờ, tới thời điểm hiện tại nhá Chúng mình sẽ cách ly bắt buộc là 10 ngày và cách uh, cách ly tại nhà người thân là 7 ngày. Đấy là đối với các bạn thuộc hệ ngôn ngữ này, chuyên môn quốc tế này và hệ đại học thông thường. Còn đối với các bạn vừa học vừa làm ấy thì chúng mình sẽ cách ly 17 ngày ở khách sạn luôn nhé. Anh Thư ơi, em đi theo học ừ, hệ gì? Đấy, chị vừa có câu trả lời đấy Nếu mà hệ vừa học vừa làm nhá là 17 ngày tại khách sạn luôn Còn các hệ kia thì 7 ngày có thể 7 ngày ờ, cuối cùng ấy Chúng mình vẫn có thể về nhà người thân cách ly được Chị chưa, chị tan ca Sau rồi chị livestream luôn, chị chưa ăn cơm mà à, Thu Phương có đặt cho chị một câu hỏi là Học tầm bao nhiêu tháng thì có thể bay sang Đài Loan được Thì ờ, cái thời gian học dài ngắn khác nhau sẽ tùy vào hệ học ví dụ như là uh, em học hệ vừa học vừa làm thì em chỉ cần học 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thôi để lấy chứng chỉ top 1 là có thể đi du học được rồi hay là ngôn ngữ cũng vậy chỉ cần chứng chỉ top 1 thì 2 đến 3 tháng thôi nhưng mà nếu em học chuyên ban quốc tế hoặc là uh, đại học thông thường ấy thì họ thường yêu cầu chứng chỉ top 2 đến top 3 thì mình sẽ cần phải bỏ thời gian ra học khoảng từ 4 tháng đến 6 tháng Hoàng ơi, không được mang theo chó nhá. Lúc nãy Tài hỏi chị câu gì thế nhờ? Tại vì tin nó trôi ấy, chị đọc không hết được. Ờ, bạn Mỹ Phúc à, thì à, mọi người chị thấy mọi người đặt cho chị rất là nhiều câu hỏi nhưng mà nó lại không liên quan gì đến các cái trường hợp cách ly. Không biết là mọi người không hiểu chị nói hay là do chị nói quá kỹ rồi mọi người không còn gì để hỏi ấy. Thì chị xin tổng kết lại nhé. tổng kết sau thì chị sẽ trả lời tất tần tật các câu hỏi của mọi người. Ờ, thì à, cái phần chia sẻ của chị hôm nay chính là à, chúng mình sẽ có gặp phải ba trường hợp khi mà mình bị dương tính với Covid-19 Đấy là trước khi bay Trước ngày bay là cái thời điểm mà chúng mình test PCR thì phát hiện là dương tính Thì chúng mình sẽ cần phải thông báo với trường để trường rời lại cái uh, cái cái cái lịch mà cách ly của khách sạn này và chúng mình sẽ phải rời cái vé máy bay lại này đồng thời chúng mình tới khi mà đã âm tính lại rồi ấy thì sẽ thông báo với nhà trường để nhận một cái công văn nhập cảnh mới cái trường hợp thứ hai là chúng mình khi mà vừa đáp máy bay xuống test nhanh mẫu nước bọt thì chúng mình phát hiện là dương tính thì chúng mình sẽ được đưa thẳng tới bệnh viện và chúng mình cách ly tại bệnh viện luôn chi phí thì chính phủ sẽ hỗ trợ và chúng mình sẽ không cần sẽ không mất tiền cách ly khách sạn đã đặt trước đấy nhá còn cái trường hợp thứ ba là chúng mình sẽ ừ, phát hiện là dương tính trong quá trình mà đang cách ly tại khách sạn thì chúng mình tới khi mà phát hiện rồi chúng mình sẽ được đưa thẳng tới bệnh viện và cách ly tại bệnh viện luôn còn những chúng mình sẽ phải chi trả chi phí cho những cái ngày mà chúng mình ở tại khách sạn thôi còn những ngày mà không ở khách sạn qua viện rồi thì chúng mình sẽ không phải chi trả thì chúng mình ở khách sạn bao nhiêu ngày thì trong vòng từ uh, trong vòng 10 ngày thôi nhá này trong vòng 10 ngày thôi thì chúng mình ở khách sạn bao nhiêu ngày thì chính phủ sẽ hỗ trợ bấy nhiêu. Mỗi ngày là 1.000 đài tệ, tối đa là 10.000 đài tệ cho 10 ngày. Còn những ngày mà chúng mình chuyển về bệnh viện ấy thì chúng mình sẽ không phải đóng chi phí thì đồng thời cũng có nghĩa là chính phủ sẽ không hỗ trợ lại cái khoản tiền đấy. Đấy, chị tóm tắt lại ba trường hợp như thế mọi người đã hiểu rõ chưa? Ờ, có bạn hỏi là mang mắm tôm qua có được không? Không được Tại vì cái đấy là chế phẩm cũng là từ thịt từ hải sản mà Em mang thịt sang ấy là đã bị hải quan bắt rồi Em có thể bay hai chuyến bay liền kề để vừa đi vừa về luôn đấy Chứ đằng này em mà mang mắm tôm nữa nhá lỡ như con chó nó ngửi thấy sau rồi con chó nó bị như thế nào nữa em còn bị nặng hơn đấy ôi chị nói nãy giờ mà cái quỳnh như nó không hiểu á um, <laughs> bạn tài hỏi là mang 3 lít táo mèo được không thì chị cũng không quan tâm là ba lít gì nhưng mà chất lỏng thì mình được mang tối đa là một lít nhá còn em mang lít gì thì em mang nói vậy thôi chứ nhưng mà chúng mình hạn chế chứ chỉ mang những chất lỏng như là mỹ phẩm hoặc là uh, nước thôi không có mang các cái chất kích thích nhé mang sang đài được cầm bao nhiêu hành lý em cầm bao nhiêu hành lý cũng được cái đấy là tùy vào cái vé máy bay mà em đặt thì họ cho em bao nhiêu hành bao nhiêu ký sách tay này bao nhiêu ký ký gửi này và em cần thêm thì mình sẽ mua thêm thường thì vé máy bay hiện tại chị thấy ấy các hãng thường sẽ cho các em uh, cái hành lý ký gửi nó sẽ dao động từ là 23 ký chị thấy khu vực miền Nam thì thường là 23 ký ký gửi và 7 ký sách tay. Còn đối với khu vực miền Bắc ấy thì chị thấy là thường sẽ là 7 ký sách tay này và 30 ký ký gửi. Cũng có trường hợp là 35 ký ký gửi nữa. Thu Phương ạ, à, em nghe rõ câu trả lời của chị rồi đúng không? Bạn Thủy Linh có hỏi là nhuộm tóc thì có được đi không chị? Thực ra nhuộm tóc thì chị thấy cũng đi được đấy Kể cả em cạo trọc em đi cũng được mà đúng rồi đấy à hải đang có hỏi là bay sang đài mà trung quốc đánh đài loan thì sao chưa đâu còn lâu mới đánh làm gì đã đánh được em cứ bay sang đi khi nào đánh thì đã có chính phủ việt nam hỗ trợ đã có cát lâm đưa các em về yên tâm à xin chị xin chào bùi huyền nhé Xin giới thiệu với mọi người thì trong này cũng có một bạn tên là Bùi Thị Huyền là sinh viên của Cát Lâm và vừa bay sang Đài Loan thì bạn này là một trong hai bạn của sinh viên ở Cát Lâm đã không may bạn ấy bị phát hiện là dương tính với Covid-19 thế nhưng mà rất là may mắn thì bạn thông báo về là sức khỏe của bạn rất là ổn định luôn vẫn ăn cơm ngày ba bữa bình thường không có vấn đề gì xảy ra hết mà ở bệnh viện thì các cô rất là quan tâm <laughs> không Ờ, trung tâm Cát Lâm làm sao mà phát súng ở Việt Nam chúng mình đâu được sử dụng uh, vũ khí đâu đúng không đúng không nào không phát được Ôi mọi người ơi, mọi người có câu hỏi gì liên quan tới chủ đề của ngày hôm nay không? Chị cũng thấy là có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao tới giờ này thì chúng mình cũng chưa bay được Thì cũng do là tình hình dịch bệnh phức tạp ấy Mà văn phòng Đài Bắc trong tuần này này thì cũng có khá là nhiều cái, cái cán bộ của họ bị nhiễm bệnh trở thành F0 này rồi F1 nữa Nên họ không, không có đủ người để ờ, mà tiếp nhận các cái hồ sơ của mọi người ấy Cho nên là chúng mình đã bị trễ một tuần nộp visa rồi thì cái điều này cũng là điều không may thôi không ai mong muốn hết thế nhưng mà mọi người mong mọi người sẽ thông cảm và tiếp tục chờ đợi kiểu gì cũng được bay thôi mọi người nhé um, <laughs> bạn Nguyễn Dung có đặt một câu hỏi là mang sữa tắm dầu gội được không thì được mang mọi người nhé sữa tắm được dầu gội được nước hoa được nhờ mình sẽ cho hết vào hành lý ký gửi tối đa là một lít Đối với chất lỏng thì mình sẽ mang được tối đa 1 lít mọi người nhé Em cảm ơn chị Nga Ờ, khi nãy chị có nói rồi đấy Thảo Nếu mà sang đấy trong thời gian mà đang cách ly tại khách sạn Thì chúng mình lại bị nhiễm bệnh ấy Thì ờ, mình sẽ thông báo với khách sạn này Đồng thời cũng thông báo với nhà trường Để mọi người nắm bắt và sẽ đưa mình tới bệnh viện Và mình sẽ cách ly tại bệnh viện luôn thôi Ờ, cái thời điểm mà cái chi phí ấy chị cũng có cho nói qua trong lúc nãy rồi chi phí mình ở khách sạn bao nhiêu ngày thì mình sẽ uh, chi trả bấy nhiêu tiền còn những ngày còn lại thì uh, uh, trong vòng nếu nó nằm trong cái 10 ngày của chính phủ hỗ trợ ấy thì mình vẫn được hỗ trợ miễn phí không mất tiền <laughs> Thanh Trúc ơi sắp hết cách ly rồi đúng không còn mấy ngày nữa thôi là được hết cách ly rồi ra ra bên ngoài thì ở Đài Loan cũng không thiếu tiệm đồ ăn Việt Nam luôn tạp hóa cũng vậy <laughs> chắc bây giờ thèm đồ ăn Việt Nam lắm rồi đúng không có cách nào không làm vẫn có ăn không câu này chị chị không biết trả lời như thế nào hết Ờ, Huy Anh có đặt một câu hỏi là nếu như không thi được bằng A1 thì có sao không? Thì chị không biết là em không thi được bằng A1 nhưng mà em lại muốn apply vào cái hệ gì, hệ học nào? Nếu như mà là hệ vừa học vừa làm ấy thì ờ, không sao mình vẫn đi được nhưng mà các hệ khác thì bắt buộc phải có chứng chỉ mình mới đi du học được nhá mới có visa được uhm, kiên ơi hành lý hành lý thì uh, mình chưa uh, cát lâm thì sẽ thông báo cho em uh, về vé máy bay của em hành lý của mình có lẽ sẽ rơi vào khoảng là 30 ký sách uh, ký gửi ấy nếu như mà em mua thêm ấy Thì khi mà Cát Lâm thông báo cho em về lịch bay Cũng như là hành lý ký gửi của em là bao nhiêu cân rồi Thì em sẽ thông báo lại ngay với Cát Lâm Để ờ, đăng ký ờ, mua thêm hành lý Thì chúng mình sẽ mua thêm um, Tránh cái trường hợp là chúng mình phải mua tại sân bay ấy Vì mua ở sân bay thì rất là đắt còn nếu mình báo trước rồi, báo sớm rồi thì Cát Lâm sẽ uh, xử lý cho em Thì chi phí nó sẽ rẻ, rẻ hơn Hồi khi nãy có rất là nhiều <laughs> bình luận của mọi người nhưng mà lại bị trôi mình đọc không thể hết được ý ờ, mang mình mang thuốc được Việt ạ mang được chứ mình được mang thuốc anh thư nhá được mang nhưng mà thực tế thì họ cũng không có giới hạn là tối đa bao nhiêu cả thế nhưng mà mọi người cũng mang vừa phải thôi nếu mà mang nhiều quá thì họ cũng không ấy đấy không chấp nhận đâu <coughs> Ờ, Thu Phương có đặt một câu hỏi là bằng lái xe Việt Nam có dùng được bên đài không? Thì ờ, mình dùng được em nhá Nhưng mà có nghĩa là mình sang bên đấy mình phải đổi Đổi bằng lái xe Việt Nam sang thành là bằng lái xe Đài Loan Lái xe quốc tế Thì sang đấy mình đổi Không vấn đề gì Ôi hôm nay chia sẻ vào chủ đề <laughs> nhưng mà mọi người hỏi rất là nhiều câu hỏi Nhưng mà lại không liên quan gì đến chủ đề đấy Tài ạ, à, sang đấy thì mang phiếu bé ngoan được không á? Em có thể mang theo tất cả những gì em có Ờ, cũng không cần thiết đâu em ạ, không cần phải dịch thuật ở đại sứ quán trước đâu Sang đấy thì sẽ có dịch vụ người ta làm cho mình rồi vì cái chi phí nó cũng rẻ lắm Nó chỉ rơi vào khoảng là 2.000 2.700 đài tệ cho tới 2.800 Cho tới 3.000 rưỡi đài tệ ờ, 3824 khoảng rơi vào khoảng là 2, 2 3 triệu 2 3 triệu tiền Việt Nam đồng ấy Thì mình cũng đã được xử lý hết rồi Còn nếu mà mình dịch thuật ở Việt Nam cũng cũng mất khoảng một triệu rồi ấy, so sang đấy đổi nữa nó cũng rất là mất công Xin chào Ngọc Anh, xin chào Ly bé Thực ra thì ờ, cái buổi livestream hôm nay chia sẻ về chủ đề của mình ấy Thì nó cũng đã xong rồi ờ, Nếu như mà các bạn vào sau mà chưa thực sự hiểu rõ Thì có thể đặt câu hỏi để mình có thể giải thích lại Còn nếu như mà không có câu hỏi nào Thì các bạn có thể đặt cho mình những câu hỏi khác Xoay quanh các cái vấn đề chuẩn bị nhập cảnh Nếu không có câu hỏi nào nữa thì mình xin phép được tắt like um, Ngọc Anh bảo là muốn đi nhưng mà đang học dần thế mất tiêu rồi thì không sao em ạ nếu như mà cái um, thời gian mà em muốn nhập học ấy nó còn dài ấy thì em có thể chuyển sang học phồn thể luôn để sau này sang Đài Loan thì học cũng không gặp nhiều cản trở nhưng mà nếu như mà em cần gấp rút cần gấp rút nhá cần có bằng để thi trước khi uh, để nộp vào các cái trường ấy thì mình vẫn có thể đăng ký thi chứng chỉ TOCFL bằng hình thức giản thế được mà. Em nhá, thi giản thế vẫn được. Nhưng nếu có nhiều thời gian thì mình nên học phồn thế sẽ tốt hơn. <coughs> bạn tài bạn hỏi là chú bán sao chú bán dầu qua cầu lại té qua lại té là tại vì hôm trước chú ấy thấy ờ, giá xăng dầu tăng quá thì chú ấy mua ờ, rất là nhiều sau rồi đến hôm nay thì giá xăng dầu chuẩn bị giảm thì chú ấy giật mình chú té sao <laughs> mấy cái bạn này toàn hỏi câu lung tung nhá chị ông đâu đâu đâu chị bay đi đâu <laughs> chị thực ra là chị xem anh huy xoan rồi đấy chắc mọi người biết nên chị sẽ trả lời giống anh huy xoan là chị chị ong nấu ấy chị ờ, bay vù ra chợ chị mua bó rau mỡ thịt chị về nấu cơm cho chồng ăn bạn việt nhá bạn việt sắp ờ, phỏng vấn rồi đấy cố gắng lên ờ, mỹ phúc đây một câu hỏi liên quan tới uh, du học rồi bạn Mỹ Phúc bạn hỏi là học xong là bay hả chị hay là có đợt bay thì ờ, sẽ tùy từng hệ học đối với chúng mình là hệ đại học nhá thì ừ, một năm sẽ có hai kỳ nhập cảnh thôi là kỳ tháng hai kỳ nhập học ấy là kỳ tháng kỳ mùa xuân tháng 2 và kỳ uh, mùa thu là tháng 9 khi đấy thì chúng mình mới có giấy báo nhập học trở về và cái thời điểm nhập cảnh thì sẽ mùa thu sẽ rơi vào khoảng tháng 10 và mùa xuân thì rơi vào khoảng tháng 3 và tháng 4 còn đối với hệ ngôn ngữ ấy thì 3 tháng sẽ có một đợt tuyển sinh một lần trong đấy thì chị nhớ là cũng có một số trường là tháng nào cũng tuyển sinh luôn cho nên là tùy hệ học nếu như mà em cần thêm chi tiết ấy, thì có thể đặt câu hỏi tại đây cho chị luôn này, chị giải thích luôn. Còn nếu như mà muốn hỏi thật sâu, thật kỹ hơn thì em có thể inbox cho fanpage cũng được. à, Phương Trúc hỏi chị câu gì thế? Chị đâu có nâng mũi đâu, Hải Đăng này. À không phải. Không phải nhá, chị không có nâng mũi đâu Muốn Muốn sinh như chị á Thực ra thì chị thấy cũng bình thường mà Nhưng mà chị sẽ tạm thời tin em một tí Còn sinh như chị á hả Thì chỉ cần ờ, tới cắt lâm thôi Hít một tí không khí và cắt lâm là tự nhiên là sinh Bạn Mỹ Phúc ơi, em có còn câu hỏi gì nữa không? Chị giải đáp cho em. <coughs> Xin lỗi mọi người, hôm nay ho hơi nhiều vì chị cũng mới bị ờ, F0, mới tỉnh dậy. Mọi người ơi, nếu như mà mọi người không còn câu hỏi nào không còn câu hỏi nào liên quan tới du học Đài Loan nữa thì mình xin phép được uh, nghỉ like tại đây. Uh, xin chào Trang Thủy. Trang uh, Trang Thủy ơi. Em uh, sắp được nhập cảnh vào Đài Loan chưa? Chị nhớ là hình như là em học Ngô Phụng đúng không? Lần trước chị thấy em có hỏi chị mà. vậy thì ờ, vậy thì chị sẽ sẽ sẽ thay mặt thầy độ ở đây chị tiếp nhận uh, cái câu thương nhớ của em nhé thì chị sẽ chuyển lời tới thầy độ thầy độ ơi em nhớ thầy độ học thầy bao lâu nhưng mà em vẫn chưa nói được một câu em thương thầy <laughs> Thôi mọi người ơi, hiện tại mình chẳng thấy câu hỏi nào liên quan nữa cho nên mình xin phép được tắt like nhá. Hẹn mọi người tối thứ năm tuần sau lại cũng 20 giờ vào xem like à, thì sẽ lại là một ừ, cán bộ khác sẽ chia sẻ với mọi người về một chủ đề mà nó sẽ sát nhất với thời điểm hiện tại về cả tình hình diễn biến dịch bệnh lẫn như ờ, là tình hình nhập cảnh của du học sinh mọi người chờ cùng chờ đón nhé và nhớ nhớ nhá nhớ nhá đừng có bỏ xem live của Cát Lâm thứ năm tuần tối thứ năm tuần nào cũng livestream các chủ đề rất là hot luôn ý Ừ, tạm biệt 13 người đang xem Còn có 13 người thôi đây này Đấy, mọi người chẳng còn câu hỏi gì cả Thì mình xin phép tạm biệt thôi Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ năm tuần sau 20 giờ mọi người nhá Bye bye mọi người Xin gặp <laughs> Mình Thật sự mình phải nán lại một phút nữa chứ Mình xin lỗi mọi người là mình chưa cảm ơn mọi người Thì mình uh, xin thay mặt Cát Lâm uh, cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi live hôm nay và cũng lắng nghe những uh, gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay mong là mọi người sẽ còn nhớ lại được những gì mình đã chia sẻ uh, chia sẻ cũng như là uh, mọi người chúc cho mọi người sẽ không một ai phải uh, gặp phải một trong ba trường hợp này sẽ không ai bị F0 cả Mọi người sẽ được cách ly an toàn thuận lợi này Và sẽ được nhập học rất là suôn sẻ Còn nếu như mà không may thì chúng mình hãy nhớ lấy những gì mà hôm nay mình chia sẻ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chào tạm biệt mọi người.